Vâng, à, xin à, kính chào toàn thể quý vị khách hàng. Chúng tôi à, đang quay trải nghiệm chiếc Chevrolet Spark Van hai chỗ trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. À, chúng đây tôi chúng tôi sẽ xin giới thiệu đến quý vị chi tiết về dòng sản phẩm này. Đây là một dòng xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, sản xuất năm 2012, đăng ký lần đầu năm 2015 xe hộp mang thương hiệu Mỹ Chevrolet Spark dạng van hai chỗ số tự động máy xăng một chấm cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu xe có đầy đủ các tính năng có trang bị à, màn hình Android 10 inch có tích hợp uh, bản đồ dẫn đường Việt Map và cũng đã lắp thêm hai cái uh, loa chép cho cái âm thanh rất là hay xe có dung tích một chấm thôi cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu theo như ờ, trải nghiệm của chúng tôi thì ờ, chiếc xe này chỉ tiêu thụ ờ, từ 5 cho đến 6 lít xăng trên 100 km đường trường. Một chiếc xe máy thì nó cũng có mức tiêu thụ gần tương tự như vậy rồi. Đây là một cái học để đồ trong khoang nội thất đấy quý vị. Phải nói là chủ nhân đã trang bị rất là nhiều các cái cổng kết nối USB lấy nguồn với à, cái thiết kế à, bản đồng hồ dạng à, xe phân khối lớn nhìn khá là lạ mắt đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là chạy rất là đầm xe có kích thước rất là nhỏ gọn thích hợp cho chúng ta di chuyển ở các cái cung đường nhỏ tay lái trợ lực nhẹ nhàng máy nổ rất là êm êm ái Và sau đây thì à, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết của chiếc xe này từ ngoại thất cho đến à, nội thất bên trong nhé. Đấy, quý vị thấy thì à, toàn thân chiếc xe mang một màu bạc. Đây cũng có thể nói là cái màu đẹp nhất của dòng Chevrolet Spark này. Toàn bộ sơn vẫn là zin trên 90%. Nó là thế hệ đàn anh của dòng Delmatic, nhỏ gọn, cứng cáp, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Xe này được ô tô kinh anh mua của một khách hàng ở rạch giá kiên giang chính chủ mặt trước của nó đây quý vị đấy với uh, hai cái đèn pha dạng lớn nhìn rất là bắt mắt cứng cáp toàn bộ à, bốn bánh xe mâm đúc rất là cứng cáp khỏe khoắn đây là dòng xe được ờ, rất là nhiều người ưa chuộng bởi tính ờ, tiện dụng của nó ở những cái ờ, đoạn đường nhỏ hẹp đông đúc xe là 5 cửa cụm đèn hậu phía sau đây vẫn là đèn zin theo xe có trang bị cảm biến lùi camera lùi rất là an toàn cho cái khách khi mà chúng ta lùi xe toàn bộ cụm đèn hậu vẫn là zin zin theo xe chỉ với giá là 170 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho quý khách hàng ở xa chúng ta đã sở hữu một chiếc xe xế hộp mang thương hiệu Mỹ che nắng che mưa tội gì mà chúng ta phải à, đi một chiếc à, xe máy đây là cụm bánh sau này đấy mâm đúc nha quý vị cực kỳ là chắc chắn với cái kiểu cách điệu của mâm toàn bộ hộc dè hệ thống cua lốp vẫn còn rất là chắc chắn Đấy, quay cận cảnh cho quý vị thấy đấy đây vẫn uh, quý vị thấy là vẫn còn nguyên uh, cái lớp sơn vẫn còn cái lớp sơn sần như thế này với ô tô chiếc ô tô này thì ô tô canh ô tô kinh anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước xe zin gương chiếu hậu rộng lớn ốp mạ chrome rất là sáng rất là an toàn và thuận tiện à, cho chúng ta vận hành chiếc xe này. Còn đây là cụm bánh trước ở bên à, phụ này, mâm đúc dạng cách điệu rất là đẹp. Hệ thống cua lốp học rẻ, vỏ xe còn khá là mới. Đấy vẫn còn nguyên cái tem này trên cái hệ thống giảm sóc nha quý vị. Sản xuất năm 2012, đăng ký lần đầu năm 2015 đây cụm đèn pha này còn rất là trong không hề có dấu hiệu gì hoen ố hay nứt vỡ cả biểu tượng uh, biểu tượng chữ thập của hãng uh, Chevrolet cụm đèn pha bên uh, tài cũng vậy chiếu sáng rất là xa bám đường rất là lớn bám đường rất là tốt cụm bánh trước ở uh, bên tài chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh à, cho quý vị thấy hệ thống cua lốp học rẻ vỏ xe còn khá là mới đấy vẫn còn nguyên nhá vẫn còn nguyên cái tem nhãn của hãng sản xuất ở trên à, hệ thống giảm sóc trước của chiếc xe xe còn nguyên bản không hề có đâm đụng hay là ngập nước kính chiếu hậu dạng lớn rất là dễ quan sát các cái à, hệ thống sơn vẫn là còn rất là đẹp tỷ lệ à, sơn zin trên 95% à, các hệ thống à, gân chỉ còn cực kỳ là phẳng không hề có cái hiện tượng gì là móp méo cả còn đây là cụm bánh sau này bánh sau bên tài đó với giá là 170 triệu đồng giá trên đã bao gồm chi phí rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho khách hàng ở xa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 không hề thiếu một phân đoạn nào đấy khi chúng ta kiểm tra cánh cửa chúng ta biết keo chỉ còn zin hay không thì chúng ta bấm vào đây đấy vẫn còn nguyên cái dấu hiệu của các cái lỗ đình tán là các cái dấu đình tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe đấy các con ốc vẫn còn nguyên chưa hề có mở ra một ngày nào các dấu đình tán này đấy sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin ngay cả cái vị trí dưới cũng vậy đây cũng lại một cái dấu à, một cái tem nhãn của à, hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe rất là rõ nét Đấy, nhập hàn nhập hàn nguyên con nha quý vị hệ thống chốt khóa <clears throat> các cái uh, bản lề của cánh cửa sau cột này đấy đây vẫn còn là nguyên cái hệ thống giòn cao su zin của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe với chiếc xe này như chúng tôi đã cam kết là còn nguyên bản không hề có đâm đụng hay là ngập nước da dạ ghế với dạng ghế, da bản lề của cánh cửa trước đây đấy rất là sáng đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng vô lăng à, gật cù cho chúng ta có cái vị trí lái tốt nhất hộp số tự động ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng trơn mượt túi khí trên vô lăng với à, dạng vô lăng ba chấu các cây tấm nhựa ở trên à, táp lô đấy trần xe trần xe là trần nỉ còn jean nhá rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là xù lông cả khoang à, chứa đồ đấy quý vị cốp xe đấy rất là rộng với à, bảng đồng hồ này chiếc xe này mới đi được có hơn 70.000 km thôi phải nói là đi rất là ít với à, kết hợp giữa à, đồng hồ điện tử và đồng hồ dạng kim nhìn rất là phá cách màn hình Android 10 inch tích hợp đầy đủ các cái tính năng nghe nhạc xem phim lên mạng hệ thống điều hòa cơ hai chiều làm lạnh rất là nhanh lạnh sâu đấy loa chép Nhật cũng đã gắn thêm loa chép cho cái âm thanh rất là hay học để đồ <clears throat> đây là loa chép thứ hai này âm thanh của chiếc này hay lắm nhưng vì vấn đề bản quyền chúng tôi không thể mở nhạc được đây là cái uh, hệ thống cảm biến lùi này cảnh báo cảm biến lùi đó gương chỉnh cơ còn đây là cánh cửa sau ở bên uh, tải đó đấy hệ thống tắp lô đó tắp bi của cánh cửa kèo chỉ vẫn là còn zin từ A đến Z còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào vẫn còn các cái ờ, tấm đệm các con ốc này quay cận cảnh cho quý vị thấy không hề có cái dấu hiệu gì là mở ra cả đấy quay ờ, phần bên dưới cho quý vị thấy bật lên xuống này cái hàng ờ, cốp phía sau đó bản lề cực kỳ là chắc chắn Đấy, cái khoang uh, cốp chứa đồ cực kỳ là rộng rãi dòng xe bán tải dạng van sản xuất năm 2011 đăng ký lần đầu năm 2015 xe này có thể nói rất là thích hợp cho các chị em uh, chúng ta di chuyển ở cái uh, các cái đường phố đông đúc ấy quay từ phía sau khoang chứa đồ cốp chứa đồ cực kỳ là rộng rãi vẫn còn nguyên cái dấu ờ, đình tán này quý vị các cái cây chống thủy lực nắp cộp keo chỉ của nắp cộp vẫn là zin nguyên bản đầy đủ không hề thiếu một phần đoạn nào chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước tất nhiên rồi xe này không có chạy dịch vụ bao giờ xe này xe gia đình mà mua của một à, chủ nhân ở thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang cho nên là cái hồ sơ cũng rất là nhanh toàn bộ hệ thống à, bản lề của cốp xe cực kỳ là chắc chắn giòn cao su cũng vậy còn nguyên cụm đèn hậu này rất là trong còn như mới đấy chúng ta coi lại cái khoang nội thất phần uh, tắp lầu rất là đơn giản nhưng mà tinh tế rất là dễ thao tác gầm ở phía sau đây quý vị đấy các cái đầu routine hệ thống giảm sóc này còn như mới vậy vẫn còn nguyên cái các cái cái, cái, cái, cái tem nhãn ở trên cái ờ, hệ thống giảm sóc của chiếc xe cũng đã một phủ một cái lớp uh, chống dỉ xét cực tốt quay cận cảnh chi tiết phần phần gầm cho quý vị thấy không, rất là sáng <clears throat> thì một chúng ờ, khi quý khách ờ, mua chiếc xe này về thì ờ, chúng ta chỉ việc sử dụng luôn không cần phải thay thế bất kỳ một bộ phận nào cả xe còn chạy rất là bốc nổ máy rất là êm ái cảm biến lùi này bốn cái cảm biến lùi cũng vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả nha quý vị giúp cho chúng ta vận hành một cách lùi xe một cách rất là an toàn thuận tiện dễ dàng đây camera lùi nhé siêu nét của Sony cánh cửa sau ở bên ờ, phụ đây các cái tấm nhựa của tablo ấy, quý vị của tabi ấy rất là đẹp đấy chốt khóa trẻ em hệ thống keo trí này <coughs> thậm chí là cái dây ờ, đai cũng ờ, còn zin đầy đủ tiêm nhãn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 bật lên xuống bản lề trước bản lề sau chốt khóa cực kỳ là chắc chắn bây giờ chúng ta xem à, phần máy của chiếc xe này nhé Chevrolet à, Spark à, trang bị cái động cơ xăng 1.0 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu máy nổ rất là êm chỉ khoảng uh, 5 đến 6 lít trên 100 km đường trường thôi bốn máy đấy toàn bộ phần máy quý vị thấy cực kỳ là khô ráo sạch sẽ máy vẫn còn zin nhé chưa bung nhé vẫn còn đầy đủ các cái dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trên à, máy của chiếc xe hệ thống bắt bèo rất là sáng nắp của cabo này các cái tấm nỉ cực kỳ là chắc chắn hệ thống dàn đồng dàn chassis của nó đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ nhập khẩu nguyên con ở Hàn Quốc cho nên là cái dàn đồng dàn chassis rất là dày rất là cứng không hề có hiện tượng gì ọp ẹp cả máy vẫn còn rất là khô máy nổ rất là nhỏ nhắn nhỏ nhẹ êm ái không hề có cái hiện tượng gì là là đổ dầu nhất cả đấy các cái con ốc còn vẫn còn nguyên nhá chưa hề có đụng lên một nét nào chúng tôi cam kết là máy xe không hề có ngập nước không bị thủy kích đấy vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn hệ thống thanh răng đầu xe này các cái lỗ còn rất là tròn nhìn rất là chắc chắn mang cho cái chiếc xe rất là cứng cứng cáp chỉ nhắc lại với giá là 170 triệu giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển cũng như là phí rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc quý khách à, quan tâm hãy à, gọi chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc là 085 88 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc uh, Chevrolet Spark sản xuất năm 2012 đăng ký lần đầu năm 2015 hai chỗ số tự động máy xăng 1.0 Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.